đã được một vệ tinh phát hiện chỉ 3 ngày sau khi Nga phát động cuộc chiến. Đây là sự khởi đầu cho kế hoạch chiếm thủ đô và loại bỏ chính phủ Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Về mặt quân sự, đó là một cuộc tấn công phủ đầu xảy ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Hình ảnh bài viết trên trang BBC. Nhưng rất nhanh sau đó, đoàn xe phát triển thành đoàn quân xa dài 56 km, nhưng đã bị đình trệ trong nhiều tuần và rồi chúng dường như biến mất chỉ sau một đêm. Tại sao một lực lượng khổng lồ như vậy lại không đến được Kiev? Tác giả đặt nghi vấn. Để giải đáp những thắc mắc này, các phóng viên BBC đã hỏi chuyện hàng chục nhân chứng, bao gồm quân nhân, cơ quan tình báo quốc gia và quốc tế, dân thường, cựu chiến binh và lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Tất cả đều chứng kiến đoàn xe. BBC cũng có quyền tiếp cận với các bản đồ và tài liệu của Nga giúp làm sáng tỏ kế hoạch của đoàn xe này là gì và tại sao chúng lại thất bại một cách ngoạn mục như vậy. Bài báo dẫn lời Vladislav, 23 tuổi, thuộc lữ đoàn không kích 80 của Ukraine, kể về việc tên lửa tự hành Kras của Nga đang bắn về phía họ. Cả mặt đất rung chuyển, bạn đã bao giờ ở trong một chiếc xe tăng chưa? Không có âm thanh nào khác giống như vậy, nó đầy sức mạnh. Gần biên giới Belarus, quân Ukraine không thể nổ súng và đối mặt với nguy cơ bắt đầu một cuộc xung đột khác. Ưu tiên của họ trước tiên là hiểu kế hoạch chiến đấu của Nga trước khi đưa quân của họ vào trận địa. Đoàn xe dài 56 km kể trên chính là 10 đơn vị tiểu đoàn chiến thuật riêng biệt của Nga theo lực lượng vũ trang Ukraine. BBC dẫn một tài liệu của Nga mà họ được xem cho thấy sau khi tiểu đoàn đầu tiên tiến vào Ukraine lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2, Họ được lệnh tiến thẳng đến Kiev trước 14 giờ 55. Bài báo cho biết, bằng cách giữ kín kế hoạch về một cuộc tấn công vào thủ đô, binh lính của Nga có thể áp đảo lực lượng Ukraine với tỷ lệ 12 chọi 1 ở phía bắc Kiev. Tuy nhiên, bí mật của Putin đã phải trả giá vì nó thành công đến mức thậm chí hầu hết các chỉ huy của ông đã không nhận được lệnh cho đến 24 giờ trước cuộc xâm lược. Điều này đã khiến cho họ dễ bị tổn thương họ thiếu thức ăn, nhiên liệu và bản đồ, họ không có công cụ liên lạc thích hợp, họ không có đủ đạn dược, thậm chí họ không kịp chuẩn bị cho thời tiết mùa đông. Từ đó dẫn đến những chuyện hài hước như lính Nga nói với nông dân Ukraine hãy giúp kéo xe tăng của họ ra khỏi bùn. Nga đã phải sử dụng đường trải nhựa để tránh mặt đất yếu, khiến hàng nghìn chiếc xe phải tập trung thành một hàng và họ gần như ngay lập tức sa vào một đám tắc đường trên hầu hết các con đường chính ở phía bắc Kiev. Vào thời điểm đoàn xe đã dài đến 56 km, nó bao gồm tới 1.000 xe tăng, 2.400 xe bộ binh cơ giới và 10.000 lính, hàng chục xe tải tiếp tế chở thực phẩm, nhiên liệu, dầu và đạn dược. Hình ảnh đoàn quân xa của quân Nga tiến công vào Kiev. Bên cạnh việc bị đình trệ ở phía bắc Kiev và cạn kiệt lương thực và nhiên liệu, quân Nga cũng đã đánh giá thấp đối thủ của họ, BBC cho hay. Những người Ukraine tình nguyện, mà phần lớn đã về hưu, cứ 12 người được trang bị một khẩu súng máy, nghênh đón đoàn xe của Nga. Đồng thời, cư dân địa phương đã phá bỏ tất cả các biển báo trên đường, xây dựng các trạm kiểm soát và chuẩn bị hàng trăm quả bơm xăng. BBC dẫn lời tình nguyện viên Volodymyr cho biết đơn vị của ông đã đánh bại những chiếc xe tăng bằng những vũ khí ít ỏi họ có trong vòng 30 phút. Ngay cả khi bị thương, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Volodymyr nói, chúng tôi đã đốt cháy hai trong số các phương tiện và làm chậm lại toàn bộ đoàn xe. Chính quyền Ukraine tiếp nhận thông tin và kiểm tra chéo các trường hợp thường dân báo cáo nhìn thấy đoàn xe trên khắp Kyiv. Oblast. Phó thống đốc 23 tuổi của Ipin Roman Bohorilin cho BBC biết, chúng tôi đã không ngủ trong 3 ngày. Đồng nghiệp của tôi và tôi đang quản lý đường dây nóng tại văn phòng hội đồng. Là một ủy viên hội đồng vào ban ngày, Roman cũng là một chuyên gia tình báo mã nguồn, mở vào ban đêm, là đồng sáng lập của trang web được đánh giá cao Deep State. Anh ấy đã tổng hợp các báo cáo tình báo và mạng xã hội lại với nhau, định vị chúng, sau đó đăng lại chúng trên trang web của anh. Trên đường đến Kiev, quân Nga đã đăng video lên mạng xã hội. Chúng tôi đã đăng lại video để vạch trần hoạt động của họ. Họ chỉ khoe khoang, nhưng khi làm như vậy họ đã bị bắt. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc tấn công vào Kiev, Roman nói, là ý thức về một Ukraine thống nhất. Tại các thị trấn và làng mạc trên khắp khu vực Kiev, hàng trăm cuộc tấn công đã diễn ra nhằm vào đoàn xe, từ dân thường, được trang bị vũ khí tự chế đến bộ binh cơ giới và pháo binh. Ở phía ngược lại, BBC cho rằng quân Nga nhiều lần bộc lộ sự bất lực trong việc đưa ra các quyết định linh hoạt trên thực địa. Vladislav thuộc lữ đoàn 80 cho biết, quân Nga đều mang theo những chiếc hộp kim loại lớn được đánh dấu là bí mật. Chúng tôi đã bắt được một tên trong một cuộc phục kích. Chúng tôi tìm thấy bản đồ của họ, có đánh dấu toàn bộ lộ trình của họ. Sau đó chúng tôi biết đoàn toàn bộ chiến lược của họ. Bí mật của Putin có là các chỉ huy Nga trên mặt đất không biết gì về kế hoạch chiến đấu rộng lớn hơn. BBC đã tìm thấy các bản đồ xuất bản từ những năm 1960, 1970 mà quân Nga sử dụng, trong đó toàn bộ các thị trấn hiện nay không có trên bản đồ. Một chiến thuật thành công của lực lượng kháng chiến Ukraine là cho nổ tung các cây cầu và đập trên đường đi của đoàn xe. Do đó, buộc quân Nga phải chuyển hướng Sử dụng bản đồ cũ và phương tiện thông tin lạc hậu hạn chế khiến quân Nga thường xuyên bị tê liệt. Một số hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe của Nga chạy vòng vòng theo đúng nghĩa đen. BBC tiếp tục cho biết dưới áp lực từ các cuộc không kích và pháo binh của Ukraine, đoàn xe Nga cuối cùng đã phải dừng lại ngay bên ngoài thành phố biên giới với Kiev. Đối với hàng ngàn thường dân sống gần đoàn xe bị đình trệ, trải nghiệm này thật kinh khủng. Họ cướp mọi thứ từ mọi nơi, Họ lấy sạch đồ từ các cửa hàng. Vladislav nói, họ cũng lấy dân thường, làm lá chắn sống. Quân đội Ukraine tiếp tục đẩy lùi đoàn xe của Nga cho tới ngày 19 tháng 3. Sau đó, quân Nga rút lui hoàn toàn khỏi Kiev Oblast. Nga vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công vào trung tâm công nghiệp phía đông Donbass và tấn công ở phía nam theo hướng Kherson, Melitopol và Zaporizhia. Nhưng ở phía bắc,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 Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đã đưa ra lời khẳng định chúng ta phải hiểu rõ rằng Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào có suy nghĩ ý định cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine thì đó là điều không thể chấp nhận, đó là lằn ranh đỏ. Ngày 24 tháng 2 tới đây sẽ đánh dấu tròn một năm Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine nhằm tìm kiếm những chiến thắng cục bộ để đánh dấu cột mốc cho cuộc chiến tranh này tại một số khu vực như phía tây tỉnh Lugansk, thành phố Bakhmut ở phía đông Donetsk. Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững tinh thần và phòng tuyến bảo vệ trong lúc trông đợi vào những khí tài mới từ NATO với hy vọng sẽ tiến hành phản công vào cuối mùa xuân năm nay. Hình ảnh CNN đưa tin về phát biểu của đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield. Theo lời chính trị gia Linda Thomas Greenfield, Washington hoan nghênh tuyên bố mong muốn hòa bình ở Ukraine của Bắc Kinh tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18 tháng 2. Nhưng chúng tôi cũng khẳng định rằng nếu có bất kỳ ý định hoặc nỗ lực nào từ phía Trung Quốc hoặc từ các nước khác nhằm hỗ trợ Nga, thì điều này là không thể chấp nhận được, bà nói thêm. Trong cuộc họp gặp gỡ bên lề hội nghị này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Vương Nghị rằng sự hỗ trợ khí tài cho Nga sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ Washington-Bắc Kinh. Những gì chúng ta có thể thấy trong vài năm qua là một sự hỗ trợ về chính trị và ngôn từ, thậm chí một số hỗ trợ phi sát thương. Nhưng chúng tôi rất lo ngại rằng Trung Quốc đang xem xét hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine, ông Blinken nói với NBC News trong cùng ngày. Hình ảnh báo BBC News có bài Hoa Kỳ, Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định rằng những động thái này cũng sẽ gây hậu quả không tốt đến mối quan hệ của hai nước. Điều đã được Tổng thống Joe Biden chia sẻ trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần trước đây. Cho đến nay, chúng tôi đã thấy các công ty Trung Quốc làm như vậy và tất nhiên ở Trung Quốc không có sự phân biệt rõ ràng giữa các công ty và nhà nước, ông Blinken nói thêm. Trước đó, Mỹ cũng đã trừng phạt một công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp hình ảnh vệ tinh của Ukraine cho tập đoàn Wagner, một tập đoàn có hàng nghìn lính tham chiến đánh thuê cho Nga. Ngoài Trung Quốc, Iran là cái tên được Ngoại trưởng Mỹ nhắc đến, với tư cách là nước mở rộng hợp tác quân sự, cung cấp cho Nga máy bay không người lái ngược lại cũng nhận hỗ trợ vũ khí từ Nga. Quan hệ giữa hai nước vốn đã trở nên rạn nứt sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc tiến vào trong lãnh thổ của Hoa Kỳ và bị bắn hạ vào đầu tháng 2. Nếu Bắc Kinh quyết tâm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cung cấp vũ khí để giúp Nga, quan hệ giữa hai nước sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Hình ảnh Ngoại trưởng Vương Nghị bên trái bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời kênh CBS News. Ông Blinken cũng cho biết, Hoa Kỳ cũng rất lo ngại về việc Trung Quốc giúp Nga né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm tê liệt nền kinh tế của nước này. Bằng chứng là thương mại của Trung Quốc với Nga đã ngày càng gia tăng. Trung Quốc trở thành một trong những thị trường lớn nhất ủng hộ dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga. Khi được CBS hỏi liệu Hoa Kỳ có giúp các nước khác trong khối quân sự NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, Vị Ngoại trưởng Mỹ cho biết, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không nên tập trung cố định vào bất kỳ hệ thống vũ khí cụ thể nào. Tuy nhiên, ông nói rằng phương Tây tất nhiên sẽ đảm bảo cho Ukraine có những gì họ cần cho một cuộc phản công sắp diễn ra trong những tháng tới. Hãng Reuters cùng ngày 18 tháng 2 đưa tin về phía Trung Quốc phát biểu tại Munich, ông Vương Nghị cho rằng